Rồi, ok mến chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh An Núi Miền Tây ha. Hiện tại mình đang có mặt ở ờ, bên trang trại nuôi ếch của cậu Năm Vui ha. À, thì à, hôm trước mình chia sẻ các bạn một cái video á, lúc là cậu Năm mới vừa bắt ếch con về các bạn thì đàn ếch là mới vừa thả xuống mình quay cho bạn xem. Thì hiện tại đàn ếch của cậu Năm nay rồi đã được à, ờ, 1 tháng 6 ngày các bạn. Thì đàn ếch đang phát triển rất tốt nha. Đó, hiện tại cậu Năm đang dắt thức ăn ra đó để mà cho ếch ăn nha. Rồi sẵn tiện mình quay cho các bạn xem cái tình hình mà đàn ếch nó phát triển như thế nào đây các bạn thì hiện tại cậu năm à, đã đổ xuống một bao thức ăn dưới xuồng nha giờ chuẩn bị vào thứ hai một ngày cho ăn khoảng 3 bao nha đó hiện tại thì à, đây là những cái à, mùng ếch của con năm hiện tại ở đây nó có à, 8 mùng ếch các bạn đó rồi bây giờ mình sẽ đi xuống xuồng cùng coi con năm cho ếch ăn luôn các bạn đây là cái à, mùng nhỏ như bạn thì mình à, còn làm sẽ vớt những cái à, chú ếch nhỏ này ra để cho nó phát triển cho ăn tập trung cho ăn nó vô nó phát triển nha đó, bạn đang cho ăn mình đây này nó đang phát triển rất ngon đang ăn hiện tại sáng thì chưa cho ăn nên giờ nó nhảy nhau nhau hết trơn các bạn ơi cái bếp nhỏ ờ. và đây là loại thức ăn mà cậu năm cho hàng ngày ha do đàn ếch lớn á thức ăn này ờ, dùng thức ăn 10 ly nha và một buổi ờ, khoảng 3, ba thức ăn loại 10 ly nha các bạn thì một ngày cậu năm sẽ bơm xả vô cái cái ao này khoảng hai lượt nước như bạn để mặt xả nước trong cái ao càng đại nước này ra cho ếch nó phát triển tốt đây là đàn cá dồ này đó thấy thì mình gãi những cái thức ăn rơi rụng ở ngoài các bạn thì cá dồ sẽ ăn luôn đó thấy các bạn thấy đã chưa ăn ngon hết trơn luôn nè ờ, cá dồ khó rồi hai thấy bắt hai luôn các bạn đó cá dồ này rất dạng nha mình có thể bắt được luôn các bạn nó đây hoặc là mình bắt cho bạn xem đây là những con ếch ờ, đang phát triển tốt nha nó đang ăn các bạn thì mình rất ờ, thích khi mà coi cảnh ờ, cậu năm chở ăn thì nó ăn rất là ngon lành luôn á nó đồ ngon <laughs> đủ loại ếch luôn các bạn này được một tháng 6 ngày không nè sáu ngày à, ếch phát triển rất tốt nhưng mà cái ếch này à, nói chung là chùm khoảng tháng mấy là mình xuất uh, ờ, chuồng phải không ừ. xuất mùng tháng bốn ngày tháng bốn ngày là xuất mùng ừ. đợt trước cũng uh, là tháng mấy tháng bốn luôn ừ. À, xong như bạn mới vừa cho ăn xong à, bốn mùng nha nó mới vừa gãy một đợt nha các bạn đây Mình đang à, quay cái xuồng này đó kia đàn đàn cá kia mà quay kia đàn cá nó sẽ về chạy vòng vòng theo xuồng thôi còn năm à, ủa sao không lấy cái thao á xúc chùa cho dễ còn không không lấy cái thao á xúc có cái dễ mà đâu giải đậm quá đúng cọc mà mà cái dồ nó dồ nó thả của nói một bồng à, thả mấy cây ngàn con bảy bảy ngàn hả cài có à, ở đây có tám mùng tám mùng thả bảy ngàn con ít con cây ô nó ăn này tháng sáng là phát triển ờ, rất tốt luôn các bạn quay ra ngoài các cái con có gì cho ăn xong thì đàn cá giò nó ngon lắm nó chỉ đeo theo chiếc thùng các bạn á, giò đây bắt một con các bạn xem nha nhà thấy không mình bắt rất dễ luôn các bạn đó mình lại xuống nó ăn đưa tay xuống là nó ăn liền này mới mua xong là sẽ hết một bao ở bên đây thì nó ăn sạch sạch lên luôn các bạn ơi à, đây đóng tơ mới này nè gãi xong là nó ăn qua một đợt nó ăn hết rồi đó Đó, cái vô nè không dạng anh lắc còn nó dạng chưa cái vô này tập nha các bạn con này cũng nửa ký rồi tới thằng qua cho nha nó đè thấy mình quay nó nó đưa rồi lại đặt để mình bắt một con cho bạn xem nha nói chung ếch này nó rất vàng các bạn ạ đó ếch này rất to luôn đó. chưa này chắc ờ, bình bịch nó khoảng uh, gam mấy hai gam mới về sơ luôn cho ăn tiếp hay gì con năm chỗ này cái ếch nó gom lại chỗ này nè rồi ăn nữa nè mới vừa ăn xong á rồi ăn nữa đưa đưa cái máy đây hồi lại chắc nó bay nó nó táp luôn cái máy của mình luôn á táp ừ. mới trồi vô cái ăn ừ, đây là đàn cá nha 哎，有 cho mấy anh ăn nào các bạn có dang ồ nó vàng khè luôn ông nội năm nay mình bắt nó ếch nè <laughs> ếch này nè nó nó nó trắng tươi mà nó vàng vàng vậy có hai ba màu hết con năm con này nó đang lùi con này nó đang lùi Ủa, cái đầu xanh cái đầu xanh à, con này à, con này màu xanh ha cái đầu nó xanh lè đó này thấy này có hai ba loại luôn cái một chuồng ra này vậy mà ừ, nó, nó lai quá thấy giờ chuẩn bị à, cho ăn bao thứ hai nha các bạn Đó. nói à, xe một đợt là hết thức ăn rồi bây giờ mình sẽ lên bờ mình quay cái cảnh câu năm cho ăn nè đã có lên kìa câu năm à, câu lên không cho ăn dưới đi con lên trên con cậu các bạn này là bao thứ ăn thứ hai rồi con không xem à, đổ ra đổ ra để mình cho ăn tiếp mới một bao à nó còn đói các bạn bình quân một ngày buổi sáng nó cho cậu năm cho ăn khoảng 3 bao nha các bạn ba bao đó thì mới vừa xả nước sau vô xong nè đây là ống nước để xả vô làm sạch cho cái ao nuôi các bạn và đây là chiếc xuồng ngày con năm uh, ờ, đi cho hết ăn đó. để mình quay cái cảnh ở trên lúc mà con năm cho ăn cho các bạn xem nha Nói chung là cái ao này à, cũng à, hơi nhỏ Không bằng những cái ao trang trại nuôi ếch của những à, hộ nông dân lớn ở gần đây đó, Nhưng mà ở gần nhà mình Em cạnh qua mình quay chia sẻ cho các bạn xem luôn Mình cho ăn lại ếch ăn nhoi chân nè Ngoài thì cá dồi uhm, Nghe nó đeo theo cái mùng đó các bạn nó nhoi chân luôn hiện tại cái à, cánh đồng ruộng phía sau mình các bạn thì à, thì ở trong đê người ta đã rút nước ra chuẩn bị à, xới xạ lại à, vụ đông sưng nha các bạn Đó, thì cho nước vô rồi giờ bắt đầu bơm nước ra lúc mà mình quay các bạn thì cái à, mật độ ếch nó còn nhỏ nên nó hơi thưa nhưng mà khi dần dần á gần một tháng nay cũng gần một tháng 6 ngày các bạn thì ếch nó phát triển rất tốt nên cái đàn ếch bắt đầu nó đông nè đó nó à, hơi bị về cả đó đây các bạn đây là những cái bắp mà con năm nó trồng nè nó đang phát triển tốt luôn các bạn ở đây tẩu cờ nè rồi ok cả nhà ơi hiện tại thì à, cậu năm à, đã à, cho ếch ăn được xong các bạn hiện tại thì bao này là bao thứ ba ha rồi thì hiện tại thì nãy giờ mình cũng quay cho các bạn xem cái cảnh mà người nông dân mình nuôi ếch như thế nào và cho ếch ăn như thế nào ha và cái cảnh đàn ếch nó phát triển như thế nào rồi thì hôm nay mình cũng xin phép dừng video ở đây ha thì cảm ơn cả nhà xem và theo dõi video của đèn lúa miền tây cả nhà thấy thích video thì hãy like cho một cuộc like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha để mình ra những video tiếp theo đó ờ, hy vọng là các bạn sẽ góp ý để video của mình ngày càng thêm phát triển nha rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye các bạn